Xin kính chào các anh chị đã đến với kênh youtube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai Hôm nay tiếp tục báo giá xe mới về của cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai Cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai nằm tại xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai Số điện thoại liên hệ 0919 24 Hôm nay cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai gửi tới các anh chị một chiếc xe Toyota Innova năm sản xuất 2009 phiên bản G giá tiền chào bán mùa dịch nhanh gọn lẹ hồ sơ cầm tay 248 triệu anh chị nào muốn sở hữu chiếc xe này gọi cho cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai số 0919 243566 nha phiên bản G 2009 hồ sơ cầm tay giá tiền chào bán là 248 triệu anh chị nào chốt chiếc xe này thì ờ, gọi cho cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai số điện thoại 0919 243566 Cửa hàng ô tô Lê Ngọc Đồng Nai chuyên mua bán, trao đổi, kinh doanh các dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng từ 5 chỗ ngồi cho đến 9 chỗ ngồi. Giá tiền chào bán từ 50 triệu cho đến 500 triệu. Hàng tháng cửa hàng về tới 450 chiếc xe Toyota Innova đủ loại. Xin mời các anh chị cứ mạnh mẽ tham khảo và chia sẻ cũng như là nhanh tay liên hệ gọi cho cửa hàng ô tô Lương Ngọc Đồng Nai. Chiếc xe này là đẹp cực kỳ luôn nha các anh chị nha. 248 triệu hồ sơ cầm tay các anh chị mua về chỉ việc à, ra bấm biển số liền xài trong ngày mà không cần phải à, chờ à, hồ sơ rút đã trang bị bốn cái vỏ mới là các anh chị nha bốn cái vỏ mới xe rất là đẹp uhm, phiên bản 209 phiên bản G nha sùng chỉ riêng hết nha riêng hết các anh chị à, báo giá mùa dịch lâu lâu bán à, một chiếc siêu rẻ cho anh chị để à, anh chị à, à, có xe rẻ để bán nha à, ưu tiên cho các anh chị cộng tác viên nha à, các anh chị cộng tác viên thì cửa hàng luôn tiễn các anh chị cộng tác viên 24 trên 24 nha lúc nào cũng tiện hết à, cách làm thì thật là đơn giản chỉ việc truy cập vào YouTube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai và chúng ta xem à, video của cửa hàng sau đó thì chúng ta chia sẻ video trên trang cá nhân Zalo Facebook rồi chúng ta bán sau khi bán giao dịch môi giới thành công cửa hàng sẽ chuyển khoản cho các anh chị qua số tài khoản tiền hoa hồng nha máy rất là êm phiên bản G này của mình thì nó có hai túi khí nha các anh chị à, có hai túi khí xe không lỗi nha xe không lỗi à các anh chị xem xe không lỗi nha cực kỳ đẹp luôn đây đồng hồ nó có báo giờ độ xe nữa nha các anh chị báo km xăng đi nữa rồi nha đó đó bao nhiêu km nữa là hết xăng ha cái gì nhìn tay lái nè đẹp cực kỳ ha đó, bản G của mình thì có nút chỉnh đèn sáng tối nha các anh chị nha nút chỉnh đèn sáng tối chính hậu chỉnh điện số sàn à, ghế lui rồi rộng rãi cực kỳ 2009 phiên bản G nha bán giá mùa dịch 248 triệu nha hồ sơ cầm tay mua bán công chứng trong ngày các anh chị về bấm biển số liền đó sáng mua chiều ra biển số mới luôn nha xe cực kỳ đẹp à, cực kỳ đẹp luôn đây để à, các anh chị nhớ là số điện thoại liên hệ ra Lân Ngọc Đồng Nai số 0919 nha 243566 xe rất là đẹp nha các anh chị à, rất là đẹp cửa hàng ô tô Lê Ngọc Đồng Nai xin nhắc lại nha luôn tiện các anh chị làm cộng tác viên à, phụ bán xe cho cửa hàng ô tô Lê Ngọc Đồng Nai à, số à, điện thoại của cửa hàng là 0919243566 các anh chị à, cách làm là như sau nha chúng ta chỉ cập vào YouTube ô tô Lê Ngọc Đồng Nai và xem video của cửa hàng đang bán à, các anh chị chỉ chia sẻ là chúng ta có xe bán cùng lưng ngọc đồng nai nha đây để à, để nắp cabo lên anh chị à, có xe bán liền cùng lưng ngọc đồng nai ha đây, đây chúng ta xem trực tiếp hầm máy rất là đẹp luôn à cực kỳ đẹp nha sùng chỉ riêng hết nha các anh chị à, 248 triệu thôi nhanh gọn lẹ xe mùa dịch à, bản G mình có ABS nha à, bản G có ABS 2009 phiên bản G giá tiền chào bán mềm mềm mùa dịch cho vui 248 triệu hồ sơ cầm tay nha anh chị nha à, chúng ta xem sơ lược bên ngoài ha và sơ cầm tay Thế em sơ lượt bên ngoài à vỏ mới nha à, vỏ mới rồi hàng tháng cửa hàng về tới 450 chiếc xe Toyota Innova đủ loại các anh chị nào có nhu cầu kết nối thì chúng ta liên hệ cho số điện thoại của cửa hàng 0919 24 3566 hoặc các anh chị nào muốn mua cho anh em bạn bè người thân thì chúng ta à, dẫn anh em bạn bè người thân tới mua cũng như là muốn mua về bán thì cửa hàng sẽ để giá tốt hơn cũng như là chúng ta muốn làm cộng tác viên kiếm thêm thu nhập cùng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai thì chúng ta bấm vào nút đăng ký có phải màn hình sau khi các anh chị có bấm vô nút đăng ký có phải màn hình thì kênh YouTube sẽ thông báo là có xe mới về hàng ngày à, mỗi ngày về một hai chiếc gì đó là kênh sẽ thông báo tới số điện thoại của các anh chị biết và tin nhắn nha các anh chị không cần phải mở xem rất là khỏe cho nên lưu ý là chúng ta bấm vào nút đăng ký có phải màn hình vừa xem về đăng ký cũng được và cũng như chúng ta nếu lấy xe bán thì chúng ta chia sẻ chia sẻ trên trang cá nhân Zalo Facebook của mình bán sau khi giao dịch môi giới thành công cửa hàng sẽ chuyển khoản cho các anh chị à, qua hình thức chuyển khoản tiền hoa hồng nha lưu ý chiếc xe này phiên bản 2009 nha phiên bản G xe à, hồ sơ cầm tay bán 248 triệu anh chị nào kết nối liền thì gọi cho Lân Ngọc 0919 243566 siêu rẻ siêu đẹp nha à, cửa hàng cũng còn rất là nhiều xe nha các anh chị các anh chị kết nối bấm vào nút đăng ký sẽ xem được rất nhiều xe ở phía dưới của cửa lân ngọc đồng nai à, chúng ta vừa xem vừa bấm đăng ký cũng như vừa xem vừa chia sẻ cũng được hàng tháng cửa lân ngọc về rất nhiều nên anh chị nào bán giỏi mà siêng mà biết chơi facebook zalo nhiều quá thì chúng ta sẽ à, bán được rất là nhiều xe vì cửa hàng sẽ cung cấp xe cho các anh chị bán mà các anh chị không cần phải bỏ vốn bỏ công cũng như không cần phải bỏ à, à, thời gian nhiều à, chỉ ngồi xem Zalo Facebook và thích xe nào chia sẻ xe đó thôi cái xe được bọc bộ da rất đẹp nha bọc da bọc sàn bọc la phong hết rồi đó, à, giá tiền chào bán có 248 triệu xe sùng chỉ riêng cực kỳ anh chị nào chốt từ xa cũng như là cửa hàng à, chốt qua điện thoại hay là chốt à, trực tiếp thì cửa hàng sẽ à, nhận à, qua chuyển khoản cũng được à, chúng ta xem tại vì Lân Ngọc Đồng Nai là chuyên kinh doanh mua bán các dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng nha anh chị nào giới thiệu cho cửa hàng Lân Ngọc mua cũng à, được anh chị nào giới thiệu cho cửa hàng Lân Ngọc à, Đồng Nai bán cũng được hoa hồng và lưu ý là cửa hàng luôn luôn về xe liên tục chúng ta xem nhớ bấm vào nút đăng ký có phải màn hình để cập nhật xe mới liên tục của cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai hàng tháng Lân Ngọc Đồng Nai về ba bốn chục chiếc xe đủ loại nha cho nên chúng ta không đăng ký không cập nhật được xe mới cũng như không đăng ký không chia sẻ thì không có xe bán à, Lê Ngọc Đồng Nai ưu tiên cho các anh chị cộng tác viên cũng như chúng ta thường xuyên à, bán những dòng xe của Lê Ngọc Đồng Nai à, số lượng nhiều thì chúng ta kiếm thu nhập nhiều từ Lê Ngọc Đồng Nai nha Lê Ngọc Đồng Nai hiện tại ở bãi và ở dưới kho cũng còn khá là nhiều xe à, cửa hàng sẽ cung cấp cho các anh chị cộng tác viên có xe đủ bán với số lượng tương đối nha dọn xe đẹp bỏ xe bỏ công bỏ vốn ra dọn chúng ta chỉ ngồi xem và chia sẻ bán thôi à, không cần trình độ bằng cấp cũng như không cần phải bỏ vốn liếng chúng ta bán được thì có hoa hồng đó đơn giản là thế cửa hàng xin nhắc lại chiếc xe Toyota Innova nằm xuất 2009 phiên bản G giá tiền chào bán hồ sơ cầm tay à, giao liền hồ sơ 248 triệu lâu lâu bán một chiếc lấy đà rồi anh chị nhớ bấm đăng ký sau khi tắt video nha cũng như nhớ bấm chia sẻ để có xe cùng bán cửa hàng ô tô Long Ngọc Đồng Nai cảm ơn các anh chị đã bảo chút thời gian quý báu xem cửa hàng quay phim cũng như cảm ơn các anh chị đã à, xem video và chia sẻ cho cửa hàng Long Ngọc Đồng Nai chúc các anh chị cộng tác viên tháng này sẽ bán nhiều hơn tháng trước và thu nhập nhiều hơn tháng trước và chúc các anh chị à, có nhớ bấm nút đăng ký cũng như có thêm thu nhập từ ô tô Long Ngọc Đồng Nai trước khi tắt máy nhớ đăng ký và chia sẻ xin chào và hẹn gặp lại sau sau